Hello xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhá. Đi chủ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức So, huyện Tuy Đức tỉnh nông số điện thoại 0354392929 và sau đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Vâng và hôm nay thì ngày mùng 6 tháng 1 cửa hàng chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích là cũng gọi là năm hết Tết đến các bác nhá. Này thì cả chúng em lên cho có một lô máy cơ xích và điều đặc biệt ngày hôm nay là cửa à, hàng chúng em xả kho luôn các bác nha Xả kho giảm giá mỗi máy 100 ngàn Đó giảm giá mỗi máy 100 ngàn các bác nhá Đấy và cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện hôm nay là uh, xả kho luôn Cũng như là bớt cho các bác một chút xíu để lấy lọc cho các bác nhá Lấy lọc uh, đầu xuân năm mới Vâng và hôm nay thì đây như mấy con này Cửa hàng chúng em này Ví dụ con này là giá 3 triệu rưỡi Cửa hàng chúng em bớt 100 là 3 triệu tư này Đó con này 3 triệu là còn 2 triệu 9 các bác nhá đó và con nào cũng thế cả chúng em đã bớt 100 ngàn đấy các bác nhá và hôm nay lô của chúng em đánh dấu là lô mã chữ Q từ Q1 Q2 cho tới Q9 tổng cộng gồm có 9 con hàng bên dưới là những dòng máy cưa sử dụng chuyên nghiệp sử dụng khai thác tầm trung cũng như là máy à, hàng cao cấp các bác nhá còn bên trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ có về sử dụng gia đình cắt gỗ cắt tỉa cành dọn vườn hoặc là cắt củ nấu rượu tầm khoảng um, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân 20 phân đổ lại các bác nhá đó còn hàng dưới thì cắt gỗ những đường kính khoảng 3 40 phân đổ về đó này là lô cực kỳ đẹp máy 10 con đẹp như cả 10 các bác nhá cực kỳ vip và chất lượng luôn Rồi và cả chúng em quay nhanh qua hôm nay cửa hàng chúng em gồm có những sản phẩm như Estin 020 của dòng bãi Đức các bác nhá một con máy cưa Humana 36 36cc một con máy cưa Echo Curit tích hợp chụp giật trợ lực 3535cc một con máy cưa Echo Curit 37cc các bác nhá và một con máy cưa uh, Tananka sử dụng gia đình cực kỳ đẹp máy móc tình trạng như siêu tầm các bác nhá chỉ 1 triệu 850 một con máy cưa Hitachi thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá cực kỳ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi nhỏ nhẹ về sử dụng gia đình một con máy cưa Echo Curit máy móc tình trạng như siêu tầm cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhá đó Vậy giá này cực kỳ hữu nghị 3.400 công suất của nó là 34cc Một con máy cưa Makita Cực vip cực đẹp các nhá Và cuối cùng là một con máy cưa Ryobi Đó, Hôm nay là lô chúng em gồm có những sản phẩm như thế này Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé Các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán các bác nhé không cần phải cọc trước ạ không cần phải cọc trước các bác nhá hoặc các bác nào có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em để đặt cọc cũng được để đặt hàng cũng được đó ừ, ờ, quên mất không cần phải đặt cọc trước để đặt hàng kết bạn Zalo để đặt hàng ờ, qua Zalo cũng được các bác nhá hoặc các bác hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em ví dụ các bác chốt con nào thì hãy đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã uh, đánh dấu trên từng con rồi này đó các bác chỉ cần đọc cho em cái mã rồi để lại cho em địa chỉ số điện thoại và tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn rồi các bác ờ, giờ em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một để cho các bác tiện dễ dàng nghe tiếng nổ để dễ dàng lựa chọn các bác nhá. Dạ vâng, đầu tiên là con Q1 một con máy cưa mang thương hiệu uh, Estin các bác nhá. Con này uh, sản xuất tại Đức, made in Germany con này thì nòng 40 ly các bác nhá nòng 40 ly công suất của nó là 36 cc máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản lam con này mặt cắt là được 40 phân cực kỳ đẹp các bác nhá xích là xài xích chung 91 con này khá là chất lượng luôn các bác nhìn qua phần mặt tiền của nó này hầu như là còn đẹp nguyên các bác nhá nhìn hàm rồng của nó các bác đó vàng ươm luôn các bác một con máy cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn tổng thể con này khá là ok một con máy cỡ hay không? máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản cam kết cho các bác hàng chuẩn chính hãng nguyên zin nguyên bản sai uh, máy móc chưa hề bung chạm máy móc linh kiện nguyên lành từ A tới Z các bác nào mà tìm kiếm được những cái linh uh, trong con máy này linh kiện nào mà đã thay thế đền gấp 10 lần tiền các bác nhá đây, con này mặt tiền nó khá là đẹp bên trong nội thất của nó đây cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá giá chỉ 3 triệu 400 ngàn về cho các bác sử dụng cực kỳ hợp lý luôn nòng hơi chắc chắn thể cắt được gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhá 35 phân đổ về cắt đường kính gỗ con này thì kéo cực kỳ thoải mái luôn về cho các bác sử dụng gia đình cũng được hoặc là về khai thác tầm trung cũng được các bác nhá thắng xích thì sử dụng ngon lành từ A tới Z Dạ rồi, còn các bác nào mà đam mê thương hiệu Humana đó, ờ, Các bác nào mà đam mê thương hiệu Humana thì các bác lựa chọn cho em con này một con máy nòng 40 ly công suất 36cc các bác nhá Con này giá chỉ 2 triệu 900 ngàn Giá đúng của nó là 3 triệu đồng các bác nhá Giảm giá 100 ngàn là còn 2 triệu 900 ngàn Đánh dấu ký hiệu là Q2 Máy móc tình trạng vẫn cam kết cho các bác là nguyên zin từ ATZ Các bác nào mà tìm kiếm được linh kiện nào mà đã thay thế đền gấp 10 lần tiền hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 Lam con này mặt cắt vẫn là 40 phân các bác nhá Con này thì cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái luôn nòng là nòng đứng đầy đủ các bác nhá thương hiệu Humana của hàng Thụy Điển Thụy Điển bãi các bác nhá Dạ vâng, và đây là thương hiệu của hàng Nhật nội địa. Một con máy cưa Echo Kyrit có tích hợp chụp giật trợ lực. Công suất của nó là 35cc, nòng 38 ly các bác nhá. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân về thì cũng cực kỳ thoải mái. Tích hợp vẫn tích hợp hai ốc lam này. Đó, máy móc tình trạng con này khá là đẹp. Lam con này mặt cắt là được... Uh... Mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Con này mặt cắt cây lam là được 35 phân Máy móc tình trạng vẫn là đẹp như siêu tâm Giá chỉ 2 triệu 800 ngàn Giá đúng là 2 triệu 900 ngàn các bác nhá Và chúng em giảm giá 100 ngàn là còn 2 triệu 800 ngàn Vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện Con này thì vẫn tích hợp của nó là đầy đủ núm bơm xăng phụ và e gió tự động các bác nhá Thương hiệu Ecocho Kyrit thì quá là nổi tiếng rồi Về độ bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu Dòng này là thương hiệu của Nhật các bác nhá giá 2 triệu 800 ngàn cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về Dạ vâng, xin lỗi các bác, vừa nãy thì cả chúng em có khách ngoài một tí xíu à, Và bây giờ quay lại chủ đề chính và tiếp tục là con Q4 các bác nhé Con Q4 là một con máy cưa, uh, nói chung là con này là công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay Một con máy cưa cũng thương hiệu Echocurit 37cc nòng 40mm các bác nhé Và điều đặc biệt là con này thì có tích hợp xả áp ở đây Giật rất là nhẹ nhàng các bác nhé 37cc luôn ạ à. Nòng lốc là lốc nhôm Lốc là lốc nhôm các bác nhé, chứ không phải là lốc nhựa Ờ, con này thì có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 3-40 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái giá mà lại cực kỳ rẻ nữa chỉ 2 triệu 900 ngàn thương hiệu echocorid đầy đủ chức năng không nhá lam con này mặt cắt theo máy là lam là 35 phân 35 phân các bác nhưng mà con này thì có thể kéo lên khoảng tầm 5 năm đến năm năm thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá uh, công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay rồi 37cc đúng ra của nó là 37,7cc các bác nhá gần 38cc lận rồi chứ không phải là 37cc đâu ạ à. giá 2 triệu 900 ngàn các bác nhá Công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay rồi Dạ vâng, còn bây giờ thì qua là lớn những lô máy cưa sử dụng gia đình này các bác Những lô máy này thì cho các bác nào về cắt tỉa, cành, dọn vườn, đồ linh tinh Hoặc là về lâu lâu mới sử dụng thôi Cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ giá rẻ các bác nhá một con máy cưa thương hiệu Tananka con này thì giá chỉ 1 triệu 850 1 triệu 950 là đúng giá các bác nhá và cửa hàng chúng em đã bớt 100 ngàn giá 1 triệu 850 con này là lam con này mặt cắt là được 35 phân đầy tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ này máy móc tình trạng như mới luôn các bác nhá tem mát từ A tới Z luôn khá là đẹp về chất lượng đúng không ạ hôm nay thì cửa hàng chúng em là lô ờ, lô trong năm lên một lô video này là gọi như là cũng gọi là lô cuối cùng rồi các bác nhá đến trong năm ngày hôm nay để tiện giao hàng cho các bác đó giảm giá cho các bác về lấy lộc ăn Tết 5 giá 1 triệu 850 các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về là thoải mái các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là một con Q6. Q6 là một con máy cưa Hitachi. Các bác nào đam mê thương hiệu Hitachi thì các bác lựa chọn cho em con này. Làm vẫn là mặt cắt là được 35 phân. Và giá con này là 1 triệu 800 ngàn các bác nhá. Đánh dấu ký hiệu là Q6 1 triệu 800 ngàn Máy móc tình trạng cũng cực kỳ đẹp và chất lượng Đây là xả kho cho các bác luôn Về cho các bác sử dụng triệu 800 ngàn các bác em một con máy cưa thương hiệu Hitachi cũng cực kỳ đẹp và chất lượng từ ATZ luôn nguyên zin nguyên bản từ ATZ cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về các bác nhá Dạ vâng, tiếp đến là con Q7 các bác nhá. Một con máy cưa Echoco Rit uh, 34cc. Một máy cưa nhỏ nhẹ, tay dài, máy móc cực kỳ đẹp và siêu tầm các bác nhá. Vẫn là hai ốc lam. Lam con này mặt cắt là được 30 phân Xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé, Nhỏ gọn cho các về sử dụng gia đình Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho bác 3434cc là cũng dạng cực kỳ khỏe về thân phân khúc gia đình rồi Giá hôm nay cả chúng em xả luôn 1 triệu 950 các bác nhé, Giá của nó là 2 triệu 050 ngàn Đó, Bao giá rẻ nhất thị trường Con này thì có tích hợp xả áp ở đây cho các bác luôn Đó giá rẻ nhất thị trường luôn các bác tham khảo những cái dòng máy cơ Echo cơ rít tay dài 3.400 này thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu luôn các bác nhé. cực kỳ đẹp nữa chỉ 1 triệu 950 một con máy cưa Q7 đó các bác nào ưng ý đặt hàng cái liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá Dạ vâng con Q8 là một con máy cưa Makita cho các bác về sử dụng gia đình nốt ạ con này thì công suất của nó là 30cc các bác nhá 30cc giá 1 triệu 800 ngàn con này lam con này mặt cắt là được 30 Mặt cắt của con này là được 35 phân các quý khách hàng nha 35 phân cho con máy Q8 Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về con máy Q9 một con máy cơ Ryobi của thương hiệu Nhật Bản tiếp đó vẫn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 lam con này và con này đặc điều đặc biệt là cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi nha đó theo máy con này là cả chúng em đã cắt lên cho các bác một sợi xích mới luôn rồi mà giá lại chỉ 1 triệu 800 ngàn riêng về sợi xích này đã gần 200 ngàn một sợi rồi các bác nhá gần 200 ngàn và con máy này chỉ giá một chỉ 1 triệu 800 ngàn à, miễn phí ship tặng kèm phụ kiện đã mất 100 ngàn là cái máy này là chỉ còn 1 triệu 700 ngàn và sợi xích nữa thì con máy này chỉ còn tầm 1 triệu rưỡi thôi các bác nha đó lam con này mặt cắt là được 35 phân thương hiệu Ryobi máy móc cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá Vâng và tổng cộng lô máy ngày hôm nay thì cả chúng em đã test nổ quay video tất cả ngon lành hết rồi các bác nào ưng ý con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng các bác nhá cam kết cho các bác là lô máy ngày hôm nay là cực kỳ rẻ rẻ nhất thị trường luôn các bác không kiếm đâu ra được những lô máy nào mà giá cả máy móc đẹp như thế này mà giá lại cực kỳ rẻ như thế này đâu ạ à. đó các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em và cam kết cho các bác lô máy ngày hôm nay là toàn những con máy nguyên zin nguyên bản các bác nào mà thấy con máy nào mà linh kiện đã thay thế sửa chữa cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền Đó, Cam kết cho các bác ngon lành như thế Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi Các bác kiểm tra hàng thoải mái từ A tới Z các bác nhé Đó, hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video quay Thoải mái test nổ ngon lành rồi các bác mới thanh toán không cần phải cọc trước Lô máy ngày hôm nay là cái lô máy gọi như cũng gọi như là cuối cùng trong năm này ngày hôm nay rồi Đó, và ờ, chúng em xin kính chúc các bác một năm mới bình an và tràn đầy mạnh khỏe Tại vì lô máy ngày hôm nay lên tới ngày hôm nay thì để mà ship hàng đi được thì nó cũng phải là cuối năm rồi Nên là bưu điện người ta sẽ không có nhận hàng uh, tiếp nữa các bác nhá Nên là các bác uh, nào mà ưng ý thì hãy đặt hàng sớm để cửa hàng chúng em đóng hàng gửi đi cho các bác Để khi các bác nhận hàng được thì nó sẽ tầm trong năm luôn các bác nhá Không để những cái dòng máy các bác đặt hàng mà qua năm thì bưu điện người ta mới giao Đó nên là lô máy ngày hôm nay cũng gọi là lô máy cuối cùng cửa hàng chúng em đang trong năm nay rồi các bác nhá các bác nào mà cảm thấy ưng ý muốn đặt hàng thì hãy lên được trực tiếp qua cửa hàng chúng em đó uh, còn lô còn uh, muốn lên lô máy nữa thì chắc có lẽ là cửa hàng chúng em phải qua năm mới thì cửa hàng chúng em sẽ lên uh, tiếp cho các bác nha rồi cửa hàng chúng em xin kính chúc các bác một năm mới tràn đầy bình an và mạnh khỏe rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau